em mới về à cụ lại đau lưng à <laughs> em mới về à này ừ. cái con vàng này mấy hôm nay ăn ăn tham ấy ăn nhiều to ấy to nó phải lên nửa cân mấy hôm nay có anh đi đánh gôn với ai đấy đi với cả mấy anh em ờ, ngoài bắc vào ai cũng hỏi về chuyện đau lưng rồi giờ anh còn đau mà đau đánh có được đâu kiểu cơ nó này lúc mình xoay nó xoay không hết được cơ nhưng mà chắc em nghĩ anh phải nghỉ một thời gian để điều trị lưng mới phải là để nó cho cơ thể nó nó nó hồi phục lại với cả là em muốn quà cho anh quà gì tự dưng ngày gì đâu mà quà có quà vui thì có quà thôi yeah. À? đi vào đây ngoan thì có quà ngoan ok nào xem quà như nào nào quà hào hứng lên chứ thì hào hứng đây ui to dạ. thế anh đoán được cái gì không anh đoán được rồi anh đoán đoán được rồi đoán được thật hả đoán được thật một chiếc xe hơi một chiếc xe hơi à <laughs> mở ra Đấy, đi có pin điều khiển đúng không nào ui xịn thế vợ ui kinh nhờ hoành tráng chưa ừ ờ, xong chồng dạo này cũng ngoan nhưng mà chưa ngoan đến mức chưa này ngoan đến mức này ừ thưởng lố lên tí thưởng để anh à? anh còn thưởng lại cho em thế à ngồi ngồi thử đi anh chơi ngồi ngồi thử. ngồi thế nào ừ. đầu tiên nhá ừ. là một cái cảm giác là mình ngồi lên đây mình cảm thấy rất là vương giả đúng rồi luxury vợ mình rất xịn sò mua cho mình rồi. một quả cái ghế, ghế này thì em nghĩ rằng là tầm tuổi như em và anh trở lên là mọi người đã ừ. đã phải phải dùng đến nó và em nghĩ là rất nhiều người như ông bà mình là sẽ nghiện nếu mà dùng nhiều ừ. cho nên là nó là một cái thứ mà nên có ở trong nhà đặc biệt là tại vì là vừa đợt vừa rồi ai cũng hỏi anh dạo này hoài anh thế nào đã lưng thế nào xương cốt thế nào làm sao đấy đúng thế rồi thì... cái, cái da này sờ thì ừ. cũng ấy phết nhỉ trông dự cứng cáp phết mấy cả là em cảm thấy ờ, đã cảm thấy rất là mệt mỏi vì ngày nào cũng phải mát xa lưng cho anh bằng tay <laughs> cho nên là em muốn có người thay thế và em đã sắm cái ghế này okay. để nhưng mà em cảm nghĩ nó massage vợ. nó massage sẽ sướng hơn em gấp 10 lần đấy Ừ. anh thử đi cái cái cầm cái điều khiển của đây có loa đã đây ừ. loa này thường là anh anh có nghiên cứu rồi đúng rồi kết nối nối bluetooth xong rồi để mình kiểu nằm mình relax ừ. luôn ấy đúng tinh kết nối luôn là, nha <laughs> đúng tinh thần là người người làm âm nhạc quan tâm đến cái loa trước nhưng mà anh phải tìm hiểu đi bên không, trong từ từ để anh từ từ để anh để anh kết kết nối kết nối kết nối các cái, cái chế đã. độ khác rồi ừ. đây rt 7900 đây này rồi bật luôn nhạc của em ra nhá ok bắt nào. đầu trải nghiệm xem nào nhìn ờ. thấy nút to nhất là nút zero g ừ. cái Action. đấy cái đấy là cái đặc biệt nhất của ghế này đấy ờ sao thế là... trôi trôi trôi trôi ừ, nó sẽ giống như kiểu cái ghế của đúng như kiểu là cái ghế của phi hành gia ấy ờ yên nha yên nhá để anh tắt là... ra rồi ra dạ. ờ ờ. đấy đấy đấy đấy bắt đầu ngửa lên đấy. như phi hành ừ, ừ. ra rồi. Ừ. rồi sướng thế cái uh, anh thích cái da này cái da, da này nhìn nó dày dặn này. nói đến cái da này là cái da này là cái da chỉ chuyên dùng cho siêu xe thế cơ à? ừ, siêu xe như kiểu bay bách các thứ kiểu siêu xe mà tầm ờ, ừ. 10 tỷ trở lên người ta mới sử dụng cái là... chất chất chất liệu da này ừ. da thế thì cái này bao nhiêu tỷ <laughs> vợ xịn thế đã tặng quà là không nói đến giá nhưng mà ừ chỉ có là chắc chắn là khi mà anh nghiên cứu mấy cái này suốt rồi còn gì nữa ừ thì anh cũng biết đây thì là anh biết đây nhá trong này chế độ rồi. này nó có nhiều chế độ này cho ừ. đây này có hình luôn này đàn ông này phụ nữ này khi mà cái ghế này trẻ á. con người già nói thế thôi nhưng mà tại vì nó anh anh sờ vào và anh nằm và anh biết là nó mắc tiền như nào cho nên em không nói hơi phũ phàng là em không thể mua để một mình anh sử dụng được mà cả nhà dạ. đều phải sử dụng được đấy ừ. nó có chế độ dành cho người già cho phụ nữ cho đàn ông ừ. và cho người để phục hồi chức năng và đặc biệt là những người mà xương cốt lỏng lẻo như anh ừ à trẻ con này. cũng được luôn đây đây đây đây có cái hít này là chắc là làm nóng này đúng không ấn lên qua xem cái slimming nữa đấy em không em từ từ chính hít. là em đấy hít này ừ. ấy ôi nóng nóng cả chân cả lưng luôn này ừ. bình thường với các cái ghế massage khác ấy nó chỉ à. có lưng thôi còn đây là nó sẽ à. ấm à. suốt dọc từ trên xuống dưới cơ thể mình và ví dụ như người Ôi, già nóng ấy, ấm sướng ừ. người già ấy mà ừ. mà mà mà ừ, ờ, làm cái chế độ đấy bật cái chế độ đấy lên thì nó sẽ lưu thông khí huyết ừ. các ông các bà ấy mà chưa kể cả các ông các bà mà anh mà là em nghĩ là anh cũng hay gặp ừ. mấy cái vấn đề đấy thì cái cái cái cái, cái nóng nó nó cái cái này nó bắt đầu nó khí huyết cơ thể nó bắt đầu nó duỗi người mình ra này ừ. đấy nó duỗi người ra ừ. đây anh nghĩ là chắc là nó phải có một cái chip như nào để nó scan scan được cái người mình ừ. với có người to người nhỏ mà đúng rồi đúng không đấy đây này nó scan nó định vị cơ thể của mình còn bình thường những cái ghế bình thường khác ấy thì ừ. nó sẽ chỉ kiểu là là nó cố định từng vị trí còn à. cái này nó sẽ scan để nó tác động trực tiếp vào tùy theo cái à, cơ thể của mỗi người ừ đây này đây ui nó kéo mình ra sướng thế anh ôi anh muốn ngủ muốn giấc <laughs> ôi nó, nó, nó đấm vào dưới chân bàn chân này sướng lắm cái à, cái cái gì nhỉ nó gọi là cái gì em từ kỹ thuật em quên rồi nó cái cái mà nó lăn lăn lăn lăn ở trên người con lăn ờ, ờ, con lăn đấy ừ. cái đấy là là nó nó sẽ là silicon chứ không phải là nhựa bọc silicon ờ. nó sẽ êm hơn êm hài hơn đúng không ừ. đau hơn cứng cái cảm giác bị cứng đúng không ừ. Cái à đây này cái tay này cũng hay này vợ này ừ. tức là nó có nhiều điểm chứ hôm nay chỉ có một điểm như những cái ghế khác tức là nó có nhiều điểm đấy trên bàn tay này khỉu tay này đấy nó bấm riêng đã đã luôn nó còn kiểu nó sưởi ấm luôn nó nó ấm luôn đấy kiểu cảm giác nó khí huyết nó sẽ thông đấy. nằm xong ghế ghế này cái đi đánh gôn xuống mấy gậy nhà vậy à ừ. được không? <laughs> em sợ anh cả ngày anh cứ nằm ở đây anh chạy cả ngày nằm thật ít nhất là phải một tiếng một ngày tự ừ. thưởng cảm ơn vợ yêu rất xịn sò thôi đầu tư cho à, chồng không cảm ơn không à ôi xuống <laughs> ôi trời nó nó ngoáy hết mọi người xuống ừ. không hề giả chân nhá đây là một cảm giác sung sướng thật sự nhá